Trương Dân ở đây Trong mắt tên mọt sách không hề có người Châu Dân không có ở đây Thì lương tâm bất an Số cuộc là ở hay không Ở Không ở Ở Không ở Châu Dân Cậu về rồi sao Cặp đệ Nghe nói gì muốn cứu ta Xém chút bị lưu manh bắt đi Đồ mọt sách Sự gì đã qua rồi Còn nói cho người ta nghe làm gì Tình bạn bè không thể quên Đây là ân tình của đệ dành cho Châu Hiền Đệ Phải để đệ ấy ghi nhớ Ta tin rằng Châu Hiền Đệ nhất định ghi nhớ trong lòng Sau này sẽ báo đáp lại Được rồi Đừng nói nữa Châu Dân Sao có thể âm thầm đi mất chứ Cậu biết không Tao lo lắng cho cậu tới nỗi không ngủ được Xin lỗi nhé cặp đệ. Hai vị hiền đệ Vô cập đệ Mau ra đây ăn cơm ngay Nếu không mày đổ hết đó Nhanh lên đi Ra ăn đi mà Ồ ờ. Cập đệ à Tại sao không dứt khoát nói với Tam Lục rằng cô thích người ta Tuy rằng ta không học hành gì Nhưng không có nghĩa là ta không biết xấu hổ Ta đâu có kêu cô trực tiếp nói với người ta rằng Không nói trực tiếp thì nói thế nào chứ Thấy chưa cô quả thật thích người ta Đáng ghét thật đó lại chọc người ta nói ra Đáng ghét chết đi được Cặp đệ Ai do ai do gì Đi đường không mang theo mắt sao Châu Hiền Đệ Nói xem Tại sao Lê Hiền Đệ lúc nào cũng vui mừng bất thường thế này Người ta có tâm sự Có tâm sự sao Từ sau cái ngày không tìm được đệ Bình thường được ngủ ngon ăn ngon Không giống như người có tâm sự Mọt sách à Ta thật sự không biết nên nói thế nào với huynh nữa Hiền đệ Đừng nói thay cho lôi hiền đệ nữa Đệ ấy đích thực thiếu mua sách mà Người ta nói bụng có thơ ca khí hào qua Lôi hiền đệ giống như khúc gỗ chưa được điêu khắc Suốt cần tâm tư để chỉ dạy thêm Thật ra cặp đệ nghe lời của huynh nhất Chỉ là huynh không nhận ra mà thôi không không không, tốt nhất là ta nên duy trì khoảng cách với lôi hiền đệ Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng Tại hạ thật sự sợ đã ấy mất rồi Nhưng mà nói gì thì nói Chỉ có những người thật thà như lôi hiền đệ Mới có được tấm lòng son Tối hôm qua đệ ấy nhìn lên bầu trời Cầu nguyện như một đứa trẻ vậy Hy vọng ông trời sẽ phù hộ đệ ấy đừng gặp kẻ xấu Đừng gấp ngã, đừng nổi gió mưa lớn Ta làm sao mà không biết được cặp đệ là người như vậy chứ Chính vì ta biết như vậy Nên mới rời khỏi Xin hiền đệ nói rõ Bên trong có mối quan hệ gì tất nhiên sao Ai buộc chuông thì tự đi cởi chuông Quân tốt nhất là nên hỏi cặp đệ Để đích thực thiếu mùi sách mà Người ta nói bụng có thơ ca khí hào qua Lôi hiện đại giống như khúc gỗ chưa được điêu khắc Rất cần tâm tư để chỉ dạy thêm Tốt nhất là ta nên duy trì khoảng cách với lôi hiền đệ Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng Tại hạ thật sự sợ đã ấy mất rồi Đúng, ta là viên đá Ta chính là một viên đá Mẹ của ta còn nói ta là viên đá trong nhà xí Vậy thì sao chứ Tốt nhất là ta còn biết tốt biết xấu Còn Quynh, Quynh là đầu heo, ốc heo, tim heo, phổi heo Quynh vốn là một viên đá cùng Quynh chê ba ta như vậy Chị bạn sẽ chết cho rồi Sự thật mất lòng Nhưng ta xin nói trước Bất luận cặp đệ có về hay không Trời sáng chúng ta phải đi ngay Lão la thối Ông đừng ở đó buông lời đe dọa người khác Cặp đệ nhà ta đương nhiên phải về đây ngủ rồi Đúng đó La Thúc Đôi hiền đệ tham chơi Chắc chắn đệ ấy đã gặp được những chuyện mới mẻ Quên mất thời gian ăn cơm Chút nữa đệ sẽ tự động trở về thôi Đúng đó Dì Thiên Tiêu Đồ ăn được vào hộp cả rồi Dì mang vào phòng để lại cho cặp đệ ăn nhé à. Đa tạ Cặp đệ nhà ta không thể nào nhìn đói được dạ, dạ, Ta dạ, nghĩ tí nữa nó sẽ về ngay thôi Khách quan lần sau tới nữa Ai nói viên đá thì không thể say chứ Không uống say Mà là ngửi say Mọi người có muốn thấy viên đá uống rượu không? Cạn ly Cạn ly Mới ngửi mùi rượu thôi đã giả bộ uống say sao Loại người này ta gặp nhiều rồi Muốn ăn quỵt sao hả Nè Đánh đi nào Đánh đi Viên đá không đau Viên đá không biết đau đâu Nè tỉnh lại đi Đây tỉnh lại Đây đủ chưa ờ, ờ, Đủ rồi đủ rồi Quả là không biết sống chết Biết rõ mình không thể uống rượu Lại ra sức mà uống Cô và Dân Yên đều giống nhau Có chuyện không thể nói ra Là một mực cãi nam trang giết chu sa Cặp đệ à cặp đệ Con chạy đi đâu rồi Mau về đây đi Mẹ sẽ làm đồ ăn ngon cho con La Thành Ông có thấy cặp đệ của ta không Có tìm thấy không Vẫn chưa tìm được cặp đệ Cái thằng quỷ này của ta Rốt cuộc chạy đi đâu mất rồi Thiên tiêu Cặp đệ là một nam nhi Sao có thể đi lạc được chứ Đâu phải tiểu cô nương đâu Không cần phải lo lắng Cặp đệ nhà của ta nó Nó là Bà sao vậy Không có Ta cầu xin ông đó, ta cầu xin ông mà Ông có thể giúp ta tìm gặp đại di nhà không vậy? Trời tối thế này Lại không có manh mối Tìm người không dễ dàng chút nào Bỏ đi, ta tự đi Bà không được đi, ta phải đi Nghe ta nói Trời tối như vậy Bà lại không biết rõ không, Ngộ nhỡ gặp được kẻ xấu Phải làm sao đây Ta mặc kệ tất cả Ta chỉ có mỗi mình cặp đệ là người thân Nếu như nó không thấy đâu cả Ta cũng không muốn sống nữa Đừng lo lắng Chẳng phải có ta sao Ta sẽ giúp bà tìm cặp đệ Cặp đệ à, cặp đệ Tuy rằng con chưa từng sống ngày nào trong bụng của mẹ Nhưng hai mẹ con ta Hai người nhưng là một bạn người Cặp đệ à Lời lúc nãy bà nói Ta nghe cả rồi Cặp đệ không phải là con ruột của bà có đúng không Ngươi ăn nói sàng bậy Lúc nãy rõ ràng bà đã nói Chưa từng sống ngày nào trong bụng mẹ Câm miệng ngay tên hồ ly tinh Tên hồ ly mãi ngày kia Ngày nào cũng ăn nói bậy bạ Nếu như ngươi ăn nói bậy bạ Ta sẽ xé toát miệng ngươi ra Cặp đệ là con gái ruột của ta Là tâm can bảo bốt của ta Không ai được cướp với ta Không ai cướp cặp đệ của bà cả Ta chỉ tới nói cho bà nghe Cặp đệ uống say rồi Hiện đang ngủ ở chỗ của ta Sáng ngày mai khi nào tỉnh lại Ta sẽ đưa cô ấy về Cho nên hai người không cần phải lo lắng Hồ Hồ Tào Thiên Tiêu Bà nói rõ cho ta nghe Lôi cặp đệ là con gái của bà Là ý gì Ông nghe lầm rồi Ta chẳng nói gì cả Tào Thiên Tiêu Tào Thiên Tiêu Hôm nay bệnh nhất định phải nói cho rõ ràng Nói gì nói Giữ gì mà giữ Muốn dọa tôi hả Lôi cặp bệ là con gái đó thì sao hả Vậy nó ăn mặc như một tiểu tử để làm gì Ai bị thiếu gia ngốc nhà các ông Vẫn luôn xem cặp đệ là huynh đệ Lỡ sai rồi thì sai luôn đi Đây là bí mật đó nha Mọi người hãy bảo tôi cho thật an toàn là được Đừng gây thêm phiền phức gì nữa Thì đã tạ ơn trời đất lắm rồi ừ, à. Lúc nãy Vì ta nóng ruột quá Nên mới ăn nói bậy bạ thôi Ông xem như chưa nghe gì cả Tập đệ là con gái ruột của ta Ta đã nói bí mật ra rồi Cho nên bây giờ ông hãy nói cho ta nghe một bí mật đi Trao đổi nhau Vậy mới công bằng Ông Ông nhất định phải nói cho ta nghe Nếu không ta sẽ đi theo ông suốt Ngày nào cũng bám lấy ông Được rồi Trước kia ta tên là Lan Nhất Đao Công phu rất giỏi Được chưa Lan Nhất Đao Ai vậy Mặc kệ Ông biết võ công Vậy chuyến tiêu này là của ta và cặp đệ Yên ổn Bí mật này đổi cũng đáng lắm À? Khách quan Có bưu kiện của cậu Ta để trước cửa nhé Đa tạ trai Đợt này đến hảo tử hương Đường xá xa xôi Không biết đôi giày dưới chân có thể duy trì đến mục đích không Người làm mẹ này Cố tình làm một đôi giày Để con có thể thay đổi mà dùng Tâm ý của mẹ Đều gửi gắm vào trong đôi giày Mong con giữ gìn sức khỏe à? Mẹ à Mẹ vẫn không thể yên tâm về con Con đã đồng ý đến hảo tử hương rồi Tức là con đã tiếp mình là lưu hoành cũ rồi Mời vào Thiếu gia Là thúc Đây là đôi giày mà mẹ con đã tặng cho con Mẹ của con quả là người phụ nữ khoan dung độ lượng Là Thúc à Nghĩ tới mẹ con đã phải chịu bao nhiêu nỗi khổ Nhưng con lại đi chuyến đi này Ta biết Cả đời này của mẹ con chỉ nghĩ tới hận và yêu Cả đời của bà đều sống trong nỗi thất vọng vô tận nhưng đáng tiếc Lỗi lầm đã được tạo ra Ta tin rằng cha của cậu sẽ bù đắp cho cậu gấp dạng lần Khiến cho sự bỏ ra của mẹ cậu càng xứng đáng hơn Để tránh gặp nhiều phiền phức Ta không hề để cho ai biết được Cậu chính là truyền nhân của Lưu Gia Tủ Trang Cho nên sự việc này Cậu nhất định phải tạm thời bảo mật Không được tiết lộ ra ngoài Tam Lục hiểu rõ Ta cố tình đến đây là muốn nói cho cậu biết Lôi cặp đệ đã tìm à, được rồi Hiền đệ đi đâu vậy <laughs> Sai rượu nên không về Hiền đệ ngửi thấy mùi rượu cũng say Sao lại ra ngoài uống rượu chứ à, Tóm lại tìm được là tốt rồi à? Tam lục Nghe lời khuyên của La Thúc Cậu và lôi cặp đệ châu dân rất là khác nhau Câu ngàn dặm xa xôi để nhận tổ Nguyên Tông tuyệt đối phải ghi nhớ Nhận phụ thân ruột của cậu Mới là điều duy nhất mà cậu nên làm Tam lục hiểu rõ Tam lục sẽ ghi nhớ trong lòng Sẽ không phụ lòng Nỗi lòng của mẫu thân Mm-hmm. Người này là ai Không lẽ Chính là muội muội mà sở nguyệt đã tìm thấy Sư phụ Sư phụ không được Sao hả Chuyện mà sư phụ phải làm Con cũng muốn nhúng tay vào sao Đồ nhi không dám Chẳng qua Cô chỉ là một người bạn của con Ngủ lại đây một đêm Mong sư phụ tha cho người này Mới đó thôi Đã tìm được nhị mũi rồi sao Sư phụ Người này không phải mũi mũi của con Chỉ là bạn bè Gặp nhau tại Tha Hương Sư phụ Người bằng lòng gặp Đồ Nhi rồi Ngược lại là con lại còn mặt mũi gặp ta sao Sư phụ Đồ Nhi không phải có ý muốn làm trái mệnh lệnh Chỉ là Người mà sư phụ bắt Đồ Nhi giết Không nên chết Sư phụ sao vậy Đông Phương bóp khối Tên ác nhân dạng người hận kia Sau khi đâm ta bị thương Đẩy ta xuống biển cũng may mạng ta chưa đáng chết Được một ngư phu tốt bụng cứu sống Nhưng mà Ta bị thương vào gân cốt Chân khí tan rã Võ công cũng mất đi một nửa Sư phụ Không lẽ Vậy mà con còn cho rằng con trai của hắn không đáng chết sao Sư phụ Con bằng lòng lấy mạng Để liều với Đông Phương bất hối Nhưng mà Xin người đừng hại người vô tội nữa Sở Nguyệt Sở Nguyệt cô nương Ai Bạn bè Sở Nguyệt cô nương Cô đã ngủ chưa vậy ờ, Ngủ rồi Có chuyện gì Để mai hẳn nói ờ. Vậy cô ngủ ngon nha Ngày mai hẳn nói Xem ra Bạn bè của con tại nơi này cũng nhiều lắm Người sư phụ này cũng chỉ thừa thải thôi Bỏ đi Ta đi đây Đừng sư phụ Để con chăm sóc cho người Ta chỉ bị phế võ công Tay chân không bị phế Sư phụ Không được đi theo ta Sư phụ Là con Nói Con đã giấu cao phúc soái ở nơi nào Sư phụ Đồ nhi khẩn xin người Tha cho hắn Đã giấu hắn ở nơi nào Nói nào Nếu không Ta trục khúc người khổ sư môn Sư phụ Phú soái hiện lành vô hại Không nên thay cha mình chết Hắn rất có thể sẽ là nhị mùi phu của con Đồ như khẩn xin người Tha cho hắn Ngươi quả thật Không niệm tình cảm sư đồ Sở Nguyệt khẩn xin sư phụ Một là Người thầy ta giết chết cao Phúc soái Hai là Người hãy nuốt viên đoạn trường này Sở Nguyệt đã phụ lòng đào tạo của sư phụ dành cho con Chỉ có thể lấy chết báo đáp Nhưng xin sư phụ Tha cho Phúc soái Tình phản đồ Tình cảm sư đồ của hai ta Chấm dứt tại đây Sư phụ Hôm nay Ta mất đi võ công Không thể đối kháng với ngươi Lần sau Khi gặp mặt Hai ta Chính là kẻ địch không đội trời chung Sư phụ đừng gọi ta là sư phụ Ta không phải sư phụ của ngươi Ngươi cũng không phải là đồ đệ của ta Sư phụ Sở Nguyệt Nhi từ nhỏ được người nuôi lớn Nỗi đau của người Sở Nguyệt đều nhìn thấy hết Luôn ghi nhớ trong lòng Người có còn nhớ câu nói mà người từng nói với Sở Nguyệt không Người mãi mãi là cây dù bảo vệ của con Thật ra trong lòng của sở nguyệt Người đã làm mẹ của sở nguyệt từ lâu rồi Chính vì câu nói này Sở nguyệt cả đời cũng sẽ không bao giờ quên ân tình của người đã đối với con Sư phụ Sư phụ Số cuộc mình Mình đang ở đâu vậy nhỉ Tối hôm qua Chẳng phải mình uống say rồi sao Tại sao lại ở trong quán trọ thế này Phòng của ai vậy Không lẽ Mình xuất hiện ảo giác tiêu rồi Cả đêm hôm qua mình không về nhà Mẹ chắc chắn nóng ruột lắm Không bị mắng chết mới lạ Tiếng nữa mình phải nói sao đây Nói mình bị lạc Không được không được Đi lạc sao có thể giờ mới về chứ mình có thể nói Lúc nãy gặp được một bà cụ chân đi lại bất tiện Mình đã đi làm việc tốt <laughs> Đúng thế đúng thế Cứ nói như vậy Cái thằng quỷ kia Cuối cùng cũng đã về rồi Cái nên tới vẫn sẽ tới Lôi cặp đệ Đứa con này Con cũng biết đường về nhà sao Mẹ Con có nỗi khổ mà Mẹ nghe con nói đi mà Nói gì mà nói Gan của con to lắm Con dám ra ngoài uống rượu sao Sao mẹ lại biết Trong lòng của con rốt của con người mẹ này không Hôm nay mày phải để con nếm thử mùi gậy Nếu không con sẽ quên mất con họ lôi Được rồi La Thành Thúc Cứ để mẹ đánh đi Nếu mẹ không đánh không trút giận được Sẽ bị nội thương đó Con tưởng mày không dám sao Dì Thiên Tiêu à Dì Thiên Tiêu Dì Thiên Tiêu Cặp đệ chẳng qua tâm trạng không được tốt Dì thông cảm với cặp đệ đi Thiên Tiêu à Chẳng phải tối qua bà nói Cặp đệ là con trai bảo bối của bà Bà thật sự nỡ đánh nó sao Mẹ à Cặp đệ Mẹ Thối quá đi Còn thối chết đi được Thối quá đi còn uống nữa đi Mẹ Mình quá lỗ mãn rồi Tại sao lại nói ra những lời không nên nói với mẹ của cặp đệ chứ Cha dạ. Mẹ Nếu như dân yên quả thật là sở nguyệt Cặp đệ quả thật là sở tỉnh Sở Nguyệt trong chốc lát đã tìm ra được hai mùi mùi của mình Cho dù sư phụ không tha thứ cho con Cho dù hận tới nỗi giết chết con Con chết cũng không đáng tiếc Sở Nguyệt Sở Nguyệt cô nương Sở Nguyệt cô nương, tối qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cô dội vàng nhét tay vào trong phòng của Tiểu Ngật đáp. Tại sao vậy? Còn có thể có gì chứ? Ta đã đắc tội với người trong giang hồ Họ muốn hãm hại các công tử đó Vậy thì đơn giản rồi Ta trực tiếp gọi tả phi đến Dạy chúng một bài học Không Ta không muốn gây thêm phiền phức Phúc soái Ta còn chút việc Chúng ta tạm biệt ở đây Cô gọi ta tới chỗ này xong Cô lại một mình rời khỏi đây sao Bèo nước gặp nhau Tương ngộ là ngẫu nhiên Chia cắt là tất nhiên Bạn cũ dân yên của công tử ở trấn quan hiện Hiện cũng có trong trấn Công tử đi gặp họ đi Dân yên và mọi người cũng tới đây rồi sao Công tử và tử ngực đã phải cẩn thận đây. Tuyệt đối đừng rời khỏi bọn họ Nhưng mà sở nguyệt Dân yên sẽ cho ta nhập vào đội ngũ của họ sao Hiện giờ ta có ý nhưng lại không làm được gì Phúc soái đừng vậy mà Ta tin tưởng công tử Thật ra cô không biết đấy thôi Bây giờ ta giống như một chú hề nhảy lên nóc vậy Trước kia ở trước mặt họ Ăn nói đủ điều Bây giờ ta chỉ muốn tìm một cái động để chui vào trong Mọi việc hôm qua Được chết ngày hôm nay Mọi chuyện hôm được Được nảy sinh vào hôm nay Vậy là sao đi thắng lại trái tim của mỹ nhân biểu hiện cho tốt làm lại từ đầu ta tin rằng dân yên cuối cùng cũng sẽ tha thứ cho công tử nói thật với cô nhé Cao Phúc soái này Ngay từ nhỏ đã sống trong phú quý Trước giờ chưa lấy lòng ai Đa phần đều do người khác tranh giành Đúng rồi Sợi dây chuyền này ta vẫn luôn cất giữ giúp công tử Bây giờ ta xin trả lại Cô nói món đồ này sao Dân Yên sẽ tiếp nhận sao Bây giờ công tử quan điều cho cô ấy Đợi tới ngày hai người thành thân Tận ta đưa cho cô ấy Là cô suy nghĩ lạc quan rồi Nghĩ thử xem Vừa bắt đầu ta từ chối hôn ước Tiếp đó, ta đi khắp nơi tuyên truyền cô ấy là một cô gái xấu xí Bây giờ ngay cả ý định muốn giết ta cũng có Kết hôn Kiếp sau cũng đừng hỏng Phúc soái Mở đầu của sự việc là bi Không có nghĩa kết cục nhất định phải là bi Tim con người rất mệt Ta tin rằng Chỉ cần công tử là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất Cao phúc xóa thế này Không ai có thể hận được Cao phúc xóa này thật sự rất vô dụng Thật ra là cái tệ Chính là đoán tâm tư của người khác Đi xin lỗi nhận lỗi với người khác Phúc xóa, Cái mà con gái cần không phải lời xin lỗi Cũng không phải là quà tặng Cái mà họ cần chính là một trái tim chân thành Công tử hãy suy nghĩ cho kỹ Vậy khi nào chúng ta mới có thể gặp nhau Đợi tới khi công tử có được trái tim của mỹ nhân Ta sẽ xuất hiện Nhớ lấy Dân yên hiện đang ở một quán trọ trong trấn Nhất định phải tìm được họ trước khi mọi người xuất phát Vợ xấu gặp cha mẹ chồng Cũng không trốn được Sở Nguyệt à Hy vọng mọi việc như cô nói Ta chúc cô lên đường bình an Yên tâm đi dạ. Nhất định phải nhớ lời của ta Coi chừng người xa lạ Mau đi tìm dân yên và mọi người đi Chú ý an toàn Thiếu gia Đạo đã lập ra một thời khóa biểu Hy vọng sau này mọi người Có thể đi theo hành trình này Tam lục Huynh đọc ra đi Để cặp đệ gì gì thiên tiêu cũng nghe luôn Thời khóa biểu này chỉ là Nên đi đâu và đi tới đâu mà thôi Nếu như đọc ra những cái tên mà mọi người chưa đi qua Nghe rồi cũng như không Chuyện gì cũng cho ông quyết định Vậy người làm lãnh đạo như tôi là giả sao Không được Hãy báo cáo ngay đi Khó khăn lắm con của bà mới quay về Chỉ có mỗi cái thôn này Chúng ta đã phải trì quản một thời gian dài Nếu như không làm theo kế hoạch nữa Chúng ta sẽ lại lãng phí rất nhiều thời gian Xong suốt ngày chỉ biết cằn nhằn vậy Nếu như đọc sớm thì đã đọc xong nãy giờ rồi La Thúc Để ta đọc cho mọi người nghe nhé Ta không nghe Đợi đã Cầm lấy Đi tính tiền đi Tiền đưa cho cặp để bảo quản Có được không Sao hả Ông không yên tâm Ta giao tiền cho tập đệ sao ờ, Lo lắng nó ôm tiền trốn chạy đúng không dạ, Đúng đó Sao lại coi thường người ta thế Tiểu ma qua Cậu đi chung với cặp đệ đi ừ, Dạ Đi đi Ta Ta cần đọc nữa không Đọc đi oh. Không có ai cả Trưởng quầy lại không trong trường quầy đi đâu mất rồi Trưởng quầy à Trưởng quầy Lôi cập đệ Hay là để ta vào phòng ngựa xem thử nha Cô đi xem thử đi ta đứng đây đợi Được Hành trình chính là vậy Sắp xếp khá là ổn thỏa Được rồi Mọi người chúng ta hãy về thu dọn trước Chuẩn bị xuất phát Lao thúc Đồ của ta thu dọn cả rồi Ta ra ngoài đợi mọi người nhé Được Chân của ta tê quá Dịu ta đi Mau lên Thiệt tình Chua quá ừ, Nhưng khá là tỉnh táo Tí nữa có thể mang theo để ăn Cho ta một cân nhé Được à. Đa tạ Cô nương Đã lâu không gặp Sao có người còn dám qua đây Hôm nay ăn mặc như một tiểu tử bảnh trai lắm Làm ca ca bọn ta nhớ chết đi được Không được đến gần Còn dám đến gần Ta sẽ la to đó La đi La đi Bắt cường đạo Đây nè chạy theo đi Bắt cường đạo Bắt cường đạo Bắt cường đạo Đứng lại Lại đây Đứng lại Đứng lại ngay Các người không được qua đây Ta biết võ công đó Các người qua đây Ta không khách sáo đâu Đừng có qua đây Khoan đã Khoan đã Dừng tay Đi mau lên Cứu mạng với Thả ta ra Cứu mạng với Thả ta ra Cái con quỷ này có phải đi rồi không Cầm theo túi tiền sao còn dám chạy lung tung thế này Thiệt tình Hành lý của tam lục thiếu gia vẫn còn ở đây Người lại không thấy đâu Hai người cũng biến mất sao Thiếu gia trước giờ không bao giờ như vậy Trong phòng cũng không có ai Chúng ta đứng thế này cũng không phải là cách Chúng ta vào trong sảnh ngồi đi Có lẽ họ chỉ ra phố mua chút đồ mà thôi các gì <laughs> Xin đợi một chút Đã lâu không gặp Cái thiếu gia nhà ta cố tình tới gặp mọi người đó Qua đây Chủ bọc họ đều như nhau cả Tránh xa bọn chúng một chút Dạ Dân y cô nương Ta biết ta đã đắc tội với cô Nhưng hãy cho phép ta từ từ giải thích Ai đồng ý cho phép ngươi gọi ta là dân yên cô nương chứ Sở Nguyệt dẫn dụ ngươi qua đây Chính vì muốn dạch trần thân phận của ta sao Không, dân yên cô nương, cô hiểu lầm rồi Ý của ta không phải như vậy đâu Ta ta không nghe, ta không nghe Tóm lại, có ngươi không có ta Có ta không có ngươi Dân yên cô nương hay chúng ta là những kẻ thù không đội trời chung Ta xin cô đó cho ta một cơ hội bù đắp nhé Tránh ra Ta và ngươi vốn là kẻ thù Ngươi là kẻ ác lớn nhất trên thế gian này Nói cả buổi trời Thì ra ta chính là tên ngốc nhất Làm đầu của đoàn quân nương tử đi suốt chặng đường <laughs> Cái gì mà đầu quân nương tử kia hả Ông làm rõ đi nha Ta mới là lãnh đạo Bà là lãnh đạo Bà không văn cũng không biết rõ, Chỉ có mỗi cái thôn này thôi Đã mất vài ngày rồi Bây giờ hay rồi Mất đi hai người ờ, Bây giờ mất đi hai người Ông lại trách ta sao Ông thì giỏi Có bạn lĩnh Ông lo đi Ông lo đi Ta mà lo là mạnh hơn bà đó Ta không tin Quản đi Dân yên cô nương Hãy nghe ta giải thích Ta và sở nguyệt cô nương thật sự không có gì Đi ra đi Xin cô đó Ta thật sự không phải có ý đó đâu Bạn nghe ta nói nè Nghe ta nói nè Ta không nghe Vậy rốt cuộc chúng ta đi hay không đi vậy Đi không đi Được rồi được rồi Bây giờ cặp đại và tam lục chưa về Có muốn đi cũng không thể đi được nữa Tiểu ma hoa, mụ nghĩ kỹ lại xem Tiểu thư mụ thực sự không nghĩ ra được Mụ ra sao tìm trưởng quay Lôi cặp đại đứng ngoài sảnh đợi Khi mụ trở về quái đi đâu mất rồi Cái con bé hốc của ta Số cuộc là chuyện gì đây Mới về sao lại biến mất nữa rồi Vậy đi Chúng ta nhất định phải chia ra hành động Với tốc độ nhanh nhất tìm được hai người họ La Thành Thúc Ta và cặp đệ Tam Lục đều là huynh đệ tốt với nhau Mọi người thêm phần của ta nhé La Thành Thúc Hắn gia nhập ta rút lui Đã lúc nào rồi còn giận dỗi nữa Thêm một người thêm một phần sức mà Dân nghiên vì Thiên Tiêu đây nói đúng lắm Hai người rốt cuộc từ khi nào lại cùng chung ý kiến vậy <laughs> Mọi người nghĩ thử xem tài dịch tự ngược đáp Về mặt khác thì không giúp được gì Nhưng mấy việc vất giả này vẫn có thể làm được một ít Cái gì cũng không được Chỉ được cái có vài đồng tiền thôi Nhiều lúc có chút tiền trong tay Được rồi, rồi Mọi người người ta sắp xếp Tiểu ma qua và tiểu ngực đáp ở lại quán trọ Nó không chừng gặp đại vệ tam lục thiếu gia sẽ mau chóng trở về Khi nào có tin tức gì của họ lập tức chia ra thông báo với mọi người Được Dân yên và phúc soái một nhóm Hai người đi về hướng tây của thôn mà tìm kiếm Ta và thiên tiêu là một nhóm Thám thính tình hình bên phía đông của thôn Ta Bất luận kết quả thế nào Trước khi mặt trời xuống núi Chúng ta cũng phải quay về quán trọ trao đổi tin tức hiểu rõ chưa Ta không chịu Ta muốn cùng nhóm với gì thiên tiêu Hai người phụ nữ với nhau Người thì không tìm được Sẽ bị người khác bắt cóc đi thì có La Thúc xin hãy yên tâm Ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho dân yên cô nương Tự lo cho bản thân đi Lão la Ông suy nghĩ quả thật chu đáo lắm đó Lão đại, lão đại, lão đại Mau lên Lão đại, mọi người về rồi Lão đại à, đã mang chiến lợi phẩm về cho huynh rồi đây Mau thả ra Trong túi là cái gì vậy Bẩm lão đại, bên trong là hai người Người hả Hai tụi bay qua đây Qua đây nào Ta kêu tụi bay cướp người sao Cướp người nè Cướp Cướp hả Cướp cái đầu ngươi á Nuôi bọn phế vật thì các người đã tốn sức lắm rồi Cướp người làm gì chứ Thêm lương thực sao Lão đại Túi tiền này Huynh cầm trước đi Xem như hiếu kính Huynh Các người cho rằng Lão đại của các người thiếu chút bạc lẻ này sao hả Lão đại Bọn đệ phải làm thế nào huynh mới à? vui được đây Nói rồi lại không nghe Nghe rồi lại không làm Làm rồi lại không nhận Nhận rồi lại không sửa Sửa rồi lại không phục Phục rồi lại không nói à. Phục phục phục phục phục, Trong túi là à? thứ gì vậy Mau thả ta ra Là gái sao hả Lão đại quá tài giỏi Là gái thật sao Đúng vậy Mọi người biết huynh chẳng thiếu gì cả Chỉ thiếu mỗi một người Mỗi một dạ áp trại phu nhân Nào nào, mở ra đi Mở ra xem thử đi Thả ta ra, cẩn thận một chút Trong mặt quá Sao hắn lại quay cuồng cuồng vậy Lão đại, cái này Phế vật Phế vật Bọn chúng các người đúng là phế vật Ta nuôi các người có ích lợi gì chứ Mọt sách mau xem đi Kiệt tác của huynh đó Lão đại Để đệ đội lên giúp nhé Còn nhìn cái gì hả Không mau đội lên giúp ta sao Lão đại à Để để để để để đeo Đeo cho đúng nhé Cút Tiểu tử này chưa từng đội tóc giả sao Thì ra Thì ra thổ phỉ các người Cũng chú ý đến hình tượng như vậy sao Câm miệng cho ta <laughs> Tiểu cô nương <laughs> Cái này thì cô không hiểu rồi Làm thổ phỉ Cũng là một học vấn đó Xem túi đậu cũng là lương cô À. Cần đó cần đó Thổ phỉ đại ca này Thật sự nói trúng ý của ta lắm đấy Nếu đã thích như vậy Thì ở lại nha Chỗ của ta muốn gì có cái đó Bảo đảm cô Còn vui sướng hơn cả thần tiên Đúng vậy đúng vậy Không được Ta và hai người này còn chuyện phải làm Không được nghỉ ngơi tại đây Giả lại Ta và người này đâu có sở trường làm thổ phỉ Xin đại ca đây tha cho tụi này Các ngươi sở trường làm thổ phỉ sao Không sở trường Không sở trường thì phải làm sao đây Học làm thổ phỉ Các vị thổ phỉ Xin nghe tại hạ nói một câu Khổng lão phu tử nói Ép buộc người khác không đáng mặc quân tử Khổng lão hay không khổng lão gì chứ Tiểu tử Bắt tên không biết đang nói chuyện này Đi ra ngoài cho ta 我从第一眼见就被你吸引。上天注定了我们。